à, thì lâu rồi thì mình đã xin sống trong ngôi nhà bằng gỗ thế này cho nên trong video ngày hôm nay thì mình sẽ quyết định à, làm một ngôi nhà ngôi nhà hiện đại thì mình sinh sống phía trong lại nhé chứ sống ở ngôi nhà chỗ vậy lâu rồi cũng chán lắm nguyên liệu mình thì mình đã chuẩn bị trong thời gian dài tập rồi giờ mình sẽ đưa ra và Vậy tao khỏi khoảng 4 khỏi nhỉ Có tiếng mình chạy tao khoảng 4 khỏi đâu đã nhỉ Để mà chịu thì mình sẽ chạy thêm Còn để mà thư thì mình sẽ dùng thạch thánh này trong việc ờ, làm đồ redstone nhỉ Bây giờ mình sẽ lại thêm một ít gỗ nữa Đấy Mình sẽ sử dụng vạn gỗ phân san để làm phân san nhỉ Thì trong thời gian này hai tập thì mình là giòn cái khú bên này đó là thật trọng để mình làm một mũi nhai hình này phía bên này này đó ở cái chỗ ấy đây thì bây giờ thì mình sẽ lại và làm ngôi nhà ở đây thôi giờ mình sẽ làm ngôi nhà xa này mình sẽ làm da hồng một hai bốn sáu mình sẽ làm một ô vuông tám block nhé đấy giờ mình sẽ làm phần sàn ở chỗ này đấy đã tới mình sẽ làm thêm một cái chỗ ở phía bên này để làm một cảnh từ đi vô đi vô ngôi nhà hiện nay này của mình mình sẽ làm một nhà này để ờ, nhà hai gian hai tầng nhỉ cái chỗ này mình sẽ ra là khoảng cái chỗ đi đúng đi vô này mới sẽ phải ra là khoảng sáu nhỉ một hai ba bốn năm sáu đấy thế ra thì kẹo xuống phần dưới này thôi Từ mình sẽ làm thêm một cái hô quay là phía này bên này nè cho nên mình sẽ làm cạnh cử đi vô ở chỗ này nhỉ đây sẽ là sẵn phân sang rồi bây giờ ở mỗi góc này mình sẽ kẹo lên khoảng ba lót nhỉ đấy chỗ này nữa chỗ này đấy bây giờ chim anh sẽ uhm, lại như thế này đã nhỉ Anh mình sẽ đa lại như thế này thử xem đã nhỉ đấy đấy đấy thế này là ok rồi giờ thì mình sẽ làm một từ chỗ này nó phải bịt lại chỗ này nữa mà vấn đề mình xỉu này đấy đây là cửa sổ đã này còn cái chỗ này là đường đi vào đấy đường đi vào như thế này chỗ năm sẽ là một cửa sổ như thế này làm được mình mong là làm được kiểu này này mình sẽ ra đi hôm nay mình sẽ làm khoảng này là cửa sổ chỗ này này đấy làm cửa sổ như thế này đấy đây thì cháu nam này sẽ làm cũng làm thêm một cửa sổ nữ, đấy và giờ mình sẽ làm phân viên phân mại, từ cái chỗ này mình sẽ kéo ra khoảng ba block màu cái ta kéo lên khoảng quá cái sang qua cái chỗ này một block nhỉ đấy thì đâu này mình sẽ làm cũng làm tùy như phía bên lúc nãy nhỉ cũng sẽ hồng tháp lọc ấy phan lá sẵn nó mới sẽ làm hồng tháp lọc dai ra đi đấy mình sẽ làm thì như thế này là đi đấy giờ cái chỗ này mình cũng sẽ làm cái một cái chỗ này nữa nhỉ Đấy. chỗ hôm nay mình nghĩ mình còn phân cũng cần làm nữa giờ thì ổ giờ thì làm phân san phân mãi phía trên này lại thôi giờ thì ổ phân mãi phía trên này lại thôi khóa ngôi nhà của mình sẽ đóng như, như thế này vậy bây giờ từ cái chỗ này mình sẽ làm một cái cầu thang để đi lên cái tháp bàn chế tạo lên đấy giờ mình sẽ làm một cái cầu thang của phân san này đấy mình sẽ đặt ở chỗ này sau rồi thì chỗ này mình sẽ đặt là bạn bộ vân xanh đấy là cái chỗ này mình sẽ làm một thằng đi lên như thế này đấy có thằng của mình cầm như thế này Đấy. Nhưng quá là nào là chị mệt nửa căn nhà của mình thôi Giờ tới cái chỗ này mình sẽ làm Các phòng bốn block nhỉ Ui Bốn block Đây. một hai ba bốn một hai ba bốn Phần chữ này mình đặt vào nhỉ à, Chỗ này luôn một cái bộ à với chỗ này đang không lấy đặt chỗ này ừ. Ừ. mình sẽ đặt thêm chỗ này để nhỉ ngoài này thì mình sẽ chơi khoảng một block ở chỗ này đừng đứng đáy. chỗ này mình sẽ làm như thế này cả bộ một lọc cái tin lộn này chúng nó lại nhỉ bây giờ thì chỉ chúng nó là làm để làm từ sầu thôi đấy làm từ sầu nó cho to to thế này cho nó thoáng đi và mình trước đây mình nghĩ nên làm một cái cửa sổ đi này ừ. ok rồi chỗ này mình sẽ làm một cái từ a à cái chỗ để làm đặt một cái cửa để ra ban phía ban công nhỉ Đấy. cái cửa này sẽ rộng mà này khoảng hai nhân hai bạn hai nhân hai nhé đấy bây giờ thì mình sẽ à, cho đến ba lan xanh mãi cái này thôi ừ, anh em mình sẽ xem mình Hóa phân gỗ này có hợp hay không nhỉ? Hmm. Mình nghĩ là Ok, mình thấy khá hợp đấy Nhưng mà lấy nên nó kỳ kỳ sao sao ấy Đây, mình sẽ quyết định làm là Ăn lại bằng à, Khối chắc này luôn nhỉ mình sẽ kể một lần nữa ra nội ngán trụng này thôi cái mà một lần nữa ba bắt đầu làm xanh này thôi đấy nay mình sẽ bộ phân định về chỗ này rồi à, chỗ này mình làm mình sẽ không làm thử để luôn đấy mình tại chỗ này nó đẹp Đấy. bây giờ thì đặt à tổng thủy đánh vào chỗ mình ra làm thế này nó khá là đẹp này đấy Uầy, nhìn nó trông khá là đẹp đấy chứ hôm nay mình sẽ làm lắp cạnh là chỗ này chỗ này nữa chỗ này chỗ này nữa này mình đặt thư cái chỗ này này đấy cả làm thầy ai cùng cái cấp quả xin nhé nó phát nó máy nó máy luôn cả à ui này như mình đặt sai bài nè, à đúng rồi nay mình phải đặt thêm một đặt chỗ đặt anh phía trên này nữa hmm. này này này đấy này là phải tuyệt vời hay không ui thế sẽ được là hậu rồi để ngoài anh em anh cũng sẽ cũng sẽ phổ ban tán ngoài ban công này bằng thủy tính tuyệt nhôm đen đấy con phanh cửa sổ phải giỏi nữa Đấy bị làm chi nó biết bơ mà để nhà phát chi nó như là liền luôn cái chỗ này bên này sẽ làm như thế này để cái chỗ đó là hướng ra đời nói nhỉ bây giờ thì mình sẽ làm một giấc ngủ để trong ngôi nhà mới của mình thôi nào cháu ngủ nào đây mình sẽ mình đấu rồi mà cũng cho ngủ nào mà cho ngủ đi rồi cuối cùng cũng ra được ngủ ở trong ngôi nhà mà ủy này của mình thôi đấy giờ cả chỗ này mình sẽ làm à, cú bể bói ở chỗ này nhỉ cả khoảng màu hai ba bốn năm đây là màu hai ba bộ mắt là cái chỗ này này màu hai ba bộ ngắm đấy em ấy sẽ đau thì cái cú ngay nhỉ em ấy sẽ đau phải đáy nữa đi uh, open open à, đánh vào vị trí này để như cháu bể mới này cho nó sạch nhỉ đấy đấy giờ mình sẽ đặt bộ chặt đánh vào đấy vào đấy vào đấy vào đấy hôm nay mình làm phân xa mà, 남원생, nữa nè. Mấy tảng tại trên này nó xuống đủ rồi Giờ chỉ phải đánh xuống địa ngục nào thêm một ít Thạch thánh nữa thôi Còn địa ngục ấy, mình sẽ bái vào và Đao một ít thạch thánh phía bên trong Địa ngục này nữa thôi làm thêm mình sẽ đau một ít để hắn về chạy hắn về xảy lại nhỉ khi cháu ra hai tập thì mình sẽ quay lại đau tiếp để hôm sau làm ông cụ chạy restaurant đâu restaurant nhỉ để lấy và đau một ít về trên này nữa ta chạy vào thêm à, một ít nữa Bây giờ thì mình đã như thật ảnh nơi mình sẽ ta xuống thấy một tầng nữa nhỉ lúc nãy là nghèo thật ảnh rồi bây giờ thì là dữ dạ để làm thêm một tầng nữa thôi nhưng mình cũng không biết nó đủ phải không nhỉ cô móng là đủ cô móng là đủ đấy bây giờ thì mình sẽ đặt lại cái một chuyện này đấy là dễ thơ luôn mình sẽ là cái này cái này apply đấy nhìn nó là đẹp hơn so vậy vì để đặt không không nhìn là xấu lắm Thank you chẳng nghe của mình đau nhảy quá cho nên à, đau là tụng đúng ui mấy người phát hiện là chỗ này mình làm sai chỗ này nè chỗ này chỉ có một con thôi mình kéo ra dài quá đấy giờ mình sẽ đầu được ta sĩ bên trong này à nếu các bạn chưa biết thì phải như vậy là mình không thể đầu trực tiếp phía bên tới này được đâu để mình muốn làm được vô hạn thì mình phải đặt từ từ như thế này khi nào mà trở thành được vô hạn được đấy trở thành được vô hạn rồi đấy ở trong được món hàng nó đẩy giờ thì mình sẽ làm một cái đi vào nhỉ giờ này chạy tao một ít cửa cửa của văn sao mình thấy nó không đẹp lắm giờ mình sẽ vào nhà và chạy tao một ít cửa gỗ sôi sống đi hmm ủa sẵn đâu ta đây nó sẽ tạo một cái bộ số sẵn là bộ số sẵn chứ với nhà tạo ít bộ số sẵn ra ừ bộ số sẵn nào á à, như này nó không hề ra công tắc ở đây bài Jadi đặt cái gì, Oi, khoan, À, ôi, được đấy. Đi nào. Nó sáng mà đặt cái cửa sổ sầm ở đây. Đấy, đây là xóm. Thì trong thời gian hai ta thì mình sẽ cố gắng à, bán vị phí bên trong, nồi thắt vị bên trong này nhỉ. Bây giờ thì mình sẽ vào nhà và chuẩn bị một ít đô để có chuyện khám phá à, ở đến ở cái chỗ thủy cũng thôi khi anh ta các bạn cái mình à, xử đó à là thì mình dọn dẹp đâu sống nhỉ? đấy bây giờ thì mình sẽ xuống đấy và lại cái chỗ à, bự địa ngục này và xuống thả một ít à, bự địa ngục nhỉ em đang chỉ cần cái chân này là thôi Ui, sao đi lên ta Đấy Rồi Cái chân này sẽ Đi vào mà chạy ra cụ nhẹ Đặt bước vào Nó chạy chạy ta tụ thờ xin được bắt tụ minh đám bọn tội nhỉ Đấy Bây giờ thì mình sẽ lại video để chạy Nah, hai cái lo cái gì để mình nhận được xem công thức của à, nhìn trong bóng tối như thế nào nào coi như là có um, bóng tối đây chó chắc ta được ba khối gì con cũng thật sự được thi cho cả lọc và đều thôi ừ. dạ mình nhận là vậy đấy không tự nhiên trong con tội rồi này quên cuộc thời sẽ được nè. nào Thế ra thì mình sẽ lại sẽ một cái redstone bỏ vào này để ra thời gian công dụng của thuốc nhé mình sẽ làm khoảng uhm. đấy cái này là đủ rồi thấy uh, trên đi ra và lại một ít sữa bò mình quên khả năng các số này rửa cái này này lại một ít sữa bò để mang đi để phòng trừ trường hợp bị con dạng một trì cúng nặng nhẹ một con bò mà có thằng nuôi sâu sâu luôn quá tuyệt vời hãy giờ thì mình sẽ lại sổ ra ấy ấy con bình nữa đấy ra thì bỏ thục vào và đi đến cái chỗ thủy cùng vậy thôi rồi ghét đồ, mình sẽ lấy đang băng đường địa ngục nhỉ đấy hôm nay còn là để nới chỗ có phòng địa ngục này rồi thì bây giờ mình sẽ đi vào gia đình họ à? cái thủy cũng là nói nói nói cũng đổi nha à, lấy nè thì cũng vậy thế nè gia thì mình sẽ lại tự nhiên chẳng bọn tội thời xin nữ nhưng thắm mong tội thời xin nữ em thấy một số sự sự nhỉ đấy và bây giờ thì mình sẽ ví dụ phí nữa thôi let's go uhm. à, mình cần mặc dù dạ con chứ nó được chạy dạ, bây giờ đấy mình sẽ ra vai thì lại con dạ màu này đã lại con này là cần dùng cái gì giống là khó chịu thật đấy thôi mình sẽ tìm đường đi ra thôi rồi mình sẽ đào phải nó đi mọi va đã nhận vì hiệu ứng đao trầm của con dạ mồ tó lại rồi này, này nhớ đấy này này này nhớ nào này này con này có dòng một cái là đại nhỏ vì phải là sợ tướng khá là đau luôn này rồi này làm gì đâu phải cha? Đấy thôi Đấy mình là sẽ được một con thôi Con toàn khoảng ba con nữ, à, hai con nữ chứ ra thì lấy ba tin, Con lại hai con lại thôi Ở nhà liên liên lại nhìn gì giống như mấy cung này đi vào đi đã là sọ phóng thật Bị đơn bí ra nhưng mà không bị đơn bí tim Cái chỗ một con bỏ này Rồi này chỗ này mình còn Thì trong này có một con Nào là con nhỏ này Không thích lại nhỏ đâu nha Đừng để anh nặng nha nào cái chỗ rồi hình như ở trong này nè không không không cọ luôn gì đến nãy giờ chứ đấy nữa, nào thì bây giờ thì cố gắng tìm chỗ bọt này nào chỗ này à? chỗ này chỗ này nào nó nhỏ này không nhờn đâu nha mình phải cố gắng tìm cái chỗ cũng phải bỏ lại vì à chỗ này nãy giờ mình đi ra này à đấy rồi mình đã thấy một con đây đấy nhỉ nào cái này cái này chạy chạy chạy chạy chạy chạy ui có thế có thế có thế được hảo án hảo án no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, đừng, đừng, đừng, đừng đặng em, đừng đặng em, đừng đặng em, là bây giờ chỉ còn một con củi nữa thôi, không biết nó đâu nhỉ, giờ thì tìm chỗ phải thôi nào, nghe, không thấy nó đâu cả. em nhớ nãy giờ mình để khoảng mấy 15 phút lắm mà không thế xem một con nào nữa mình nghĩ là chỉ có con này bị lỗi hai con thôi bây giờ thì mình sẽ đi vào và đào hết đoạn vang cái trắng này nhỉ đấy bây giờ sẽ đào thêm một ít cái lọc này mang về làm à, cái gì mà dùng mang cả tí mình cả vậy mấy nó em về và chạy ra cái đấy nó xin về một ít nào ít thôi không lại nhiều đâu ít thôi ít thôi lại mình là sẽ lại ít thôi mình không tham lam nữa ui ui con nè mình sẽ đẩy gọt cái một lần đấy sự nữ và tụ thời sinh nữ đâu nhỉ đấy nhìn nó còn tụ ra đây đây thì cũng một số sự đã xong rồi đổ ra đấy đào đó, rồi mình có cách mình sẽ đi đi chợ này nhé Đấy Mình sẽ cố gắng tìm cái con cụ bé bằng đường ý Đâu nha Mình đem tàn về rồi Ở đấy nó bịp mãi mắt Bịp thật sự đến nãy giờ Không có thể Bây giờ thì mình sẽ Phải về nhà thôi Ở đấy mãi gì Và này Ok các bạn thì Cảm ơn các bạn Để các bạn hôm nay mình đã xây dựng thành công tại à, ngôi nhà ngôi nhà hiện đại cho mình ở trong thời gian sắp tới thì khi nào các bạn được thích video này thì mắn hãy để lại cho mình một like và đăng ký kênh hồ mình nhá và đừng quên ấn vào cái chuông thông báo để nhận thông báo mình biết khi mình ra video mọi nhà các bạn thì à, bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn là các clip sau bye bye